hỡi đồng bào toàn quốc chúng ta muốn hòa bình chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa không chúng ta phải hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ